trong thời gian yêu nhau nó mới lạ thì cái kiểu này mới gọi là chứng minh cứ nói như vậy nè em anh nay đi đâu chơi ờ sao cũng được anh bây giờ đi đó nha đi đó nha đi này nha em thì không ưng ý thôi em chị thế nào giờ giờ muốn đi đâu chơi sao cũng được anh cũng tức quá chở thẳng ra khách sạn luôn cho bỏ ghét là ổng chở thẳng vô khách sạn luôn dạ Ờ, không kịp chở tay luôn vô tới khách sạn ổng rồi em ơi giờ làm gì em dạ sao không được chứ anh <laughs> rồi cái gì tới nó cũng phải tới văn à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 ngồi đi bé nàng xuân à, và đó. chàng xuân luôn ngọc ngà châu báu đầy người đó, đó. năm nay Đấy là rồi. cái năm mà tiền vô hũ hũ <laughs> à, chúc mừng năm mới hai vợ chồng em nha dạ. à, bây giờ mời hai em giới thiệu về mình trước mắt thì em à, chào anh quốc thuận và chị hồng vân thì em tên là nguyễn quang hiệu thì em đang sống ở thành phố hồ chí minh và làm công việc là nhiếp ảnh gia à, à nhiếp ảnh gia người mẫu ảnh của em đẹp quá đúng không dạ. đây một ảnh của em đúng không dạ đúng rồi rồi giờ mời em luôn. dạ em chào anh quốc thuận và chào chị hồng vân em tên là triệu bé hảo hiện nay em đang làm chuyên viên makeup đầu tiên thì em xin chúc anh chị và tất cả khán giả ở trường quay ngày hôm nay có một năm mới thật nhiều sức khỏe và tài lộc ạ à. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm dạ. mới Ủa nhưng mà em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 25 tuổi ạ à. 25 còn em dạ. là Dạ em năm nay ba 30 rồi 30 ừ. Dạ. Bây giờ nè, hai vợ chồng kể chính xác đi Hai vợ chồng quen nhau như thế nào? Đầu tiên là một người bạn của em dẫn ờ, vợ em tới ờ, studio em để ờ, make up cho cha bạn của em luôn ừ. Đó là lần gặp đầu tiên Thì lúc đó chị em cũng chưa để ý Tại lúc đó bè này á em mặc đồ gym này nọ men lắm em tưởng là lép không à <laughs> ồ vậy đó hả rất là đâu có để ý đâu còn em thì tiếp xúc quá nhiều người đẹp rồi thì chuyện một người phụ nữ bình thường thì em thường em thấy bình thường không có vấn đề gì một thời gian sau thì lần ấn tượng nhất là Bà này á, bẻ bẻ đột nhập studio của em, mẹ ăn đồ ăn trong tủ của em Thì em về Tự nhiên vậy hả? Dạ đúng rồi, em về em la liền nó Ủa sao em gái về ăn uống gì kỳ cục, em lấy đồ ăn trong tủ của anh ăn à. Đó, thì em để lại ấn tượng xấu với em Rồi rồi trả lời sao? Lúc đó em hỏi thì cổ trả lời sao? đói dạ, em trả lời sao? đi <laughs> trời ơi em lần đầu tiên mà em đi làm á mà em lần đầu tiên thấy một người gì đâu mà trễ đã trễ giờ người ta bắt người ta đợi rồi em mở cửa em, đi vô được cái cổng rồi em gọi cho anh em nói ủa anh đâu rồi cái anh ấy mở bát vô đi em đưa bát cho em luôn mà ông ờ. khi đó là lần đầu tiên em qua nhà luôn sao em dễ quá dễ hả quá dễ dễ luôn à, mà cũng may em là người tốt cho nên là em uh, Chỉ thoải mái thôi đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. em đi vô tủ tự nhiên trong đó ông này cũng trễ quá tức quá rồi đói bụng quá anh ơi gọi hoài không nghe máy xong rồi cái em tức quá em vô tủ lạnh em lục đoan luôn nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp ảnh thì em có ấn tượng gì về ảnh không dạ không chơi xấu nữa xấu hơn giờ nhiều à, <laughs> rồi dạ, đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu có cảm tình và quen nhau em thì cũng không có hay là mình có cảm tình luôn á ừ. tại vì hồi đầu em không có một chút cảm giác nào với lại tư duy của em á là em không có thích quen người ở cùng nghề với mình ừ. tự nhiên một ngày đẹp trời em <laughs> buồn chứ lại cái mối tình cũ xong rồi kiểu tại em yêu xa mà em xa yêu xa tới mấy năm lận ừ. thôi em em không chờ nổi thôi em mới quyết định là em độc thân luôn cũng rủ ông này đi chơi đi ăn đi uống em giả bộ em thử anh thôi hỏi anh thử ê đi chơi đi nhậu coi anh cũng đi luôn <laughs> anh dễ dãi lắm xong rồi đi chơi chung được thời gian thì thấy nói chuyện nhiều hơn thấy anh hiền tại hồi trước em không có nghĩ anh vậy đâu tụi mình đi làm chung ghét nhau lắm vậy hả kiểu lý do gì mà em ghét anh này bùng xô mà... <laughs> à bùng xô là sao anh bút xô em em đi giữa đường rồi em đi tới chị nghĩ đi từ quận 11 mà ra tới biển đến hàng xanh á à. là nó cả hô vấn đề mà em đi gần tới nhà anh rồi đó alo em quay về đi nha à, bể xô rồi bể xô rồi <laughs> wow em đớ người em chửi một hơi một xong rồi tái khách không phải tại anh đâu xong cái em quay về thật ra ừ. ghét thì ghét vậy thôi chứ lần sau bút thì em nghĩ tới tiền này cũng đi làm nữa lại đi thôi đúng không <laughs> dạ. có kinh nghiệm hơn lần sau nói anh chuyển khoản trước cho em <laughs> dạ năm mươi trăm mẹ mẹ bùng xô em còn lớn hơn phải vậy <laughs> vậy đó hả Đâu em kể đi em trời ơi chị tưởng Sao? là em đã đặt trước mấy tuần rồi ừ. cái ừ. cái tới bữa chụp là khách tới rồi cái em gọi điện nhắn tin không thấy trả lời cái thấy đang facebook mình đang ở campuchia luôn Ồ, em em em đang đứng với khách rồi <laughs> cho nó vậy đó lúc đó là muốn nghe make up trời ờ. lúc đó là bể xô của em luôn khách hỏi luôn hai đứa thường xuyên đi nhậu chung với nhau không dạ chắc cái cái cái lần mà cái lần mà vợ em lúc nãy kể là cái lần đầu tiên đó mà lúc nãy vợ em kể là chắc do vợ em bị xỉn rồi quên rồi ừ, chứ, chứ thật ra là em ờ, hồi trước đó em cũng không thích lắm nhưng mà cái đợt đó là vợ em là lúc đó xỉn rồi cái uh, Ờ, cứ ôm em hôn một cái ngày má cái em mới để ý lúc nào thì hai đứa chính thức là cảm thấy là yêu nhau mà không rời nhau được chắc là một tuần sau khi cái bữa đi nhậu à là bảy ngày sau đó phải không sau đó tình cảm của các em nó tiến triển như thế nào tiến triển như thế nào là, có dọn về ở chung nhà luôn không vậy um, chưa mới sau 7 ngày mới đi khách sạn thôi chưa vậy sau <laughs> một tháng sau bắt đầu là hai đứa ở chung em chỉ định về nhà chơi thôi không mà em cũng qua tới lui qua chơi xong rồi cũng là nhà riêng cho nên em cũng không có ngại ừ. rồi ừ. cô này cô hay giận hờn không dạ, nít nếu, mà đúng không dạ. ừ. nếu mà giận hờn chắc vợ em chắc trên thế giới này chắc không ai qua số 2 đâu vậy thì không? cái khoảng thời gian mà sống thử với nhau á thì là có lần nào coi như là chia tay rồi chia chân gì không dạ chắc uh, nếu mà ba trăm sáu lăm lần thì chắc cũng gần gần cũng gần số đó luôn rồi Đúng đó rồi. cô này mà là người giận số 2 thì không ai dám số 1 vậy đó em đó bao nhiêu lâu thì em quyết định cầu hôn vợ em dạ đó sau khi quen nhau một năm cầu hôn bất ngờ không em dạ bất ngờ thật sự là cái màn cầu hôn nó giống như là trong mơ của em luôn á ồ vậy đó hả dạ. không hề biết một cái gì cả luôn dạ ảnh rủ em đi chụp mẫu xong cái tới chiều đó cũng xếp bạn bè hết để nhờ ừ. người ta đến để lấy ừ. hình ảnh thôi ừ. ai ngờ đâu ảnh mua nhẫn kim biên kiểu gì mà cái hộp đẹp quá chị ơi <laughs> nó có cái đèn chiếu chiếu vô ờ, ờ, ôi em bị bần thần ấy em em chưa kiểu chưa có tin về sự thật lắm ảnh hành động sao ảnh quỳ một chân xuống nhẹ nhàng nói với em một câu em có đồng ý làm chồng anh không rung quá hả bé rung dạ, quá hả? run mà tay ông lập cặp lập cặp thì em mới hỏi sao anh rung quá vậy giả bộ thôi mà sau ờ. xong rồi anh kêu anh lộn lộn lộn em có đồng ý làm vợ không <laughs> xong lúc đó ông hỏi em em em cười em chồng anh thì ai sẽ làm vợ em <laughs> em cười một hơi một tự nhiên cái ờ, đơ đơ được 5 giây xong em đồng ý xong rồi ảnh ôm em ảnh quay vòng vòng vòng vòng vòng vòng chóng mặt một hồi thì em mới thóc à, thiếu thiếu rồi thiếu rồi thiếu à thiếu thiếu cái đoạn quan trọng nhất cái đoạn là mấy anh photo ảnh mới giờ tập cái tờ giấy nhận thiệt đó giờ lên đấy nhận thiệt nè nhận thiệt cái lúc đó về này nói à, chắc đây là thật lúc đó tự nhiên em nghĩ đến những cái lúc mà em uh, ăn hiếp ảnh ừ, ừ, ừ. em em em nhạt nộ xong rồi, rồi em khóc chia tay luôn rồi chia tay chia chân hoài mất dạ. mắc mệt á ờ. dạ dạ rồi, bao lâu thì mới cưới tính từ cái lúc mà anh cầu hôn á chắc khoảng năm rưỡi em chống chọi lại covid 19 chín trong một năm rưỡi đó cô ấy còn chia tay còn còn còn còn giận hờn vu vơ nữa không dạ, tới giờ vẫn còn <laughs> ủa vẫn còn luôn hả nhưng mà từ xưa giờ em với ảnh đâu có giận quá hai tiếng đâu bây giờ đến đoạn kia đi dạch mặt đi dạch, dạch mặt đầu năm đi em đoạn dạ, kia đi ừ. dạ em trước đi ha em trước đi dạ rồi thấy ai cũng có vẻ là rất nôn nóng đến cái phần này ờ, rất thích nói trời ơi đi hàng trăm khán giả gì tôi thích coi trời ơi Đó. chồng em là một người rất thức khuya ảnh làm hình mà ảnh buổi sáng thì không làm đâu ngủ ừ. Ừ còn buổi tối thì làm hình tới sáng ừ. và cứ làm hình một xíu là lại chơi game thường thức tới mấy giờ dạ chắc phải ba bốn giờ có khi hơn bốn năm giờ luôn nếu mà em ngồi chung với đó là cặp bài trùng là tới bốn năm giờ ừ. luôn rồi dụ em ăn đêm trời ơi ăn thức mà hồi cái đói đói xong rồi mì hả thôi mình vượt qua đi anh vừa mập vừa mụn vừa nóng rồi đâu có chịu nổi đâu cứ cuối cùng phải ăn ăn xong tới bốn năm giờ sáng ngày mai cũng vậy bữa nay là đọc cho thần chú nha là đi ngủ đi ngủ đi ngủ cuối cùng thức tới năm giờ sáng nữa nhưng mà là ảnh thức là em là em thức theo luôn dạ cái tật của em giờ đồng ừ. vợ đồng dạ. chồng chứ em Sao mới quá. cưới nhau mà giờ tự nhiên nằm ơn một mình ơn trên cái chiếc giường đó thì ngủ làm sao mà được với lại hay để đồ vừa bộn vừa bộn để xong rồi hỏi một ngàn lẻ một thứ trên đời này anh luôn hỏi em Em ơi Vợ ơi vợ ở đâu Lúc nào cũng vậy Mặt em đang đi làm rồi bận bịu cũng điện hỏi Độ đâu luôn Mà anh không có nhớ Mình đã có cất đâu mà nhớ Với lại à, anh rất là chậm Em nhanh bao nhiêu là anh chậm bao nhiêu ờ. à, Làm gì cũng chậm hết Dạ rồi có nóng tính có ăn hiếp em không hay là có... dạ anh cũng có nóng tính ờ. này chắc nghi kiểu dưới tính là bên này kiểu trên nhưng mà chắc nóng tính cỡ nào chắc cũng Em ngửa em <laughs> Dưới em dưới dưới em Nói vậy thôi, là khéo đó <laughs> nha Rồi tới em đó Vợ em về cơ bản là bình thường trong cuộc sống thì vợ em cầu toàn Nói chung em cũng không có chê gì nhưng mà về tính cách đó thì à, giờ em hơi nóng tính quá ừ. bị bộc phát trong trong trong người á là ừ. ví dụ như ở ngoài đường khi mà có cái gì đó thì bộc phát ra với cái hét em cái bạn bè cũng góp ý ừ. nhưng mà bạn à, nhưng mà giờ em bị cái là bướng dù ai nói ngã nói nghiêng thì ừ. vẫn không thay đổi miễn sao giờ em thấy đúng thì dù dù ai có nói thì điều đó sai giờ em không công nhận điều đó đúng lại vợ em hay quên Ủa, em cũng hay quên hiện giờ em hay <laughs> quên dạ vợ dạ, chồng cá về thì lúc nào nhớ cái nhẫn mà trước khi đi đâu Thôi, nhận đi cái miệng điện thoại nhắn cho chị biết rồi em để ở cái chỗ này dữ lắm dạ <laughs> rồi đưa mật mã cửa luôn đi mày đưa nhắn danh luôn nghe dạ, đến qua dạ, rồi em đưa mật mã cửa giờ em biết bao nhiêu lần mà giờ em không nhớ tới nỗi em phải lắp khóa vân tay khóa vân tay không bao giờ quên luôn ờ, khóa vân tay rồi chắc cú nha dạ, với lại tiếp theo dạ giờ em hay quên đến nỗi giờ tại vì nhà em mà giờ em sắp xếp thì em bừa bộn thì giờ em sắp xếp mẹ giờ em sắp xếp xong là em hỏi giờ em không nhớ luôn Ê, <laughs> cứ khi nào là do hai đứa đều thức đêm nhiều quá ừ. rồi ảnh hưởng đến cái sự mà mà quên quên quên nhớ nhớ trí không? não người ta nói thức khuya là ờ, hay bị quên lắm á ảnh hưởng dạ. đến cái cái cái bộ nhớ á đúng rồi đó thiệt mà dạ. tại vì hả lịch của tụi em rất là kín cho nên là em phải chạy deadline thường xuyên cho khách ngày xưa thì em không có bị đội hình em mới cướp xe em đi về nằm ngủ phải ra còn bây giờ mọi trách nhiệm đổ lên đầu em tại vợ của ông chụp hình đúng rồi vợ của ông chụp hình xong em ơi hình chị đâu em ơi chỉnh này cho chị nha ủa em đâu có gấp mà chị <laughs> xong rồi em có nghề với anh luôn em có nghề photo rồi nào em không hay luôn à em biết chỉnh photo <laughs> em biết làm nhà à, em biết à, làm mềm luôn rồi sao nữa nè tiếp theo rồi cái ờ, vợ em hay bị ờ, suy nghĩ ờ, hơi tiêu cực quá ừ. về mọi thứ nói chung mọi thứ trên đời này mọi nghĩ, vợ em hay bị suy nghĩ quá tiêu cực. lên đó đúng không dạ đúng rồi ví dụ như đơn thuần với, với người ta góp ý là sửa sửa cái này chút xíu thì thì đối với mình thì mình dễ chấp nhận thôi thì mình à, mình nghe nếu mà đúng thì mình sửa sai thì thôi mình không phản ứng nhưng mà giờ em thì hay bị ừ, tiêu cực là à người đó đang nghĩ không tốt về mình hay là gì đó ừ hai đứa không hay cãi nhau về vấn đề đó ừ. mà em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất dạ thì uh, em mong muốn vợ em là bớt suy nghĩ tiêu cực đi mình suy nghĩ thoáng ra từ bi hỷ xã càng nhiều thì càng tốt rồi bớt nóng tính bớt uh, hét hiếu thắng phải không rồi dạ, đúng rồi em muốn dạ. xã mình thay đổi điều gì dạ thì em rất là muốn và ông xã em thay đổi là bớt thức khuya lại ừ. lại sắp xếp thời gian làm việc ngủ sớm một chút chỉ làm buổi sáng hay dậy sớm làm cũng được tại vì em ừ. gần như là giờ mất đi cái cảm giác được hưởng buổi sáng luôn á nhớ ừ. là Ở mệt khuya nghe dạ. dạ. ủa tụi em là không, có định là đó. năm nay là có em bé không thầy nói là năm nay là tốt lắm cho hai vợ chồng <laughs> rồi chút em... xíu để ông mụ ra tay <laughs> thật ra tuổi 25 này còn nít lắm em ơi ừ. mà nít là cái đặc trưng đầu tiên của nít là hiếu thắng tại vì bây giờ là bạn đang ở cái thời kỳ bạn định hình về sự nghiệp về cái năng lực bản thân á thì thành ra là bạn sẽ rất là khó chấp nhận cái ờ, gọi là cái áp đặt của một người khác cho bản thân mình thực sự ừ. ở cái tuổi này nó là như vậy á chứ không ừ. có phải là gì nhưng mà khi mà uh, qua cái bắt đầu cỡ chừng khoảng chừng 27 28 tuổi rồi á yeah. Dạ. bắt đầu đầm đầm và nhất là khi mà có em bé rồi thì tự dưng ừ. mọi thứ nó sẽ thay đổi cho nên em yên tâm đi có nghĩa là năm nay cái gì có con là là là hợp đúng không dạ có đứa con vô rồi tin chị đi Xong thế rồi. nào rồi là <clears throat> đầm thay đổi lại <laughs> rất là ngộ ừ rồi đó mụ mụ dạ. làm gì cái mụ thôi bây giờ dù sao thì cũng, năm mới nha dạ. anh chúc cho các em vạn sự như ý nha công việc hạnh thông à, dạ. mọi điều thuận lợi và đặc biệt nha dạ. trong năm nay có tin vui dạ. <laughs> trong năm nay có tin vui <laughs> và có thể là cuối năm nay một bạn nghé trâu con... vàng trâu vàng à, một con trâu vàng nghé vàng nghé <laughs> vàng đó con trâu vàng xuất hiện trong gia đình của các em dạ yeah. cảm ơn yeah. Dạ. yeah. Dạ. Dạ. Trời ơi, cái mặt giống nhau quá <laughs> Trời ơi, phu Mà thê phu nè thê ha Rồi, à, chúc mừng năm mới hai vợ chồng em nghe Dạ Rồi, giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình Em uh, xin chào à, chị Hồng Vân và anh uh, Quốc Thuận ừ. à, Em tên là Thành Hy Năm nay em 34 à, tuổi Công việc của Hy là gì? Uhm, công việc của em là vợ chồng em đang uh, kinh doanh tự do à. Dạ Rồi mời em giới thiệu về mình Dạ em uh, chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình À, em ờ, tên là Hiền Vi, em cũng 34 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh tự do. À, shop nhỏ của tụi em là shop Hi Vi ở 114 Tô Ngọc Vân, Linh Tây Thủ Đức nha mọi người. Nhưng mà bán cái gì nè? Dạ shop em bán ờ, chăn ra gối, ngũ cốc và tinh dầu nữa. Trời ơi, gần nhà luôn. Còn ừ, gần vườn quá. Bây giờ hai vợ chồng em, bây giờ kể anh nghe đi coi như là hai em là quen nhau từ khi nào? lần đầu tiên gặp nhau hai bốn con mắt nhìn nhau có sạc ừ. tia lửa điện hay không ấn tượng gì về nhau Dạ, tại vì tụi em bằng tuổi á, cho nên ừ. là à, tụi em học chung từ hồi cấp 2 rồi Thanh Mai Trúc Mã dạ. Dạ. dạ, học chung từ hồi năm lớp 7 á ừ. Nhưng mà em thì ấn tượng với bạn này thì phải cuối năm ừ. ừ. Tại vì à, lúc đó là em ờ, làm ban cán sự lớp, em làm lớp phó Nhưng mà có một cái là mấy bạn cán sự lớp là hay mắng vốn là cái bạn trai ở phía dưới này là bạn không có chịu đóng tiền quỹ lớp <laughs> Dạ đúng rồi Cứ chờ em phải xuống, em phải đích thân xuống em thu tiền Thì mỗi lần em tới là em chỉ bảo là à, cho mình thu tiền quỹ quỷ là bạn đưa thôi ừ. nhưng mà không biết làm sao mà cứ cả năm trời cứ mỗi lần cứ ờ, lớp mà thu quỹ hay thu gì đó là em phải xuống thì bạn mới đóng tiền à. thế là em có ấn tượng với bạn nhưng mà à. ấn tượng cũng không có tốt ờ. À. đó, lại là ấn tượng không tốt dạ. hỏi dạ. sao vậy bạn bạn cố tình vậy để cho bạn này đến thu tiền ừ, đó đúng không dạ. hay sao em nhớ là cũng có đóng tiền quỹ nhưng mà thường là em đóng cho tổ trưởng à. Ừ. rồi tổ trưởng mới nộp lại nhưng mà cũng có vài lần là em ờ, em quên đóng dạ yeah. Ừ. nhưng yeah. mà dạ. nè cổ giữ không trong lớp thì cũng không có dữ lắm à, còn dạ. ảnh thì sao <laughs> ảnh coi như ảnh ảnh ảnh năng động không hay là hiền Hả? Dạ trong lớp là em không ấn tượng như tới bạn này hết á ừ. Nhưng mà cho đến uh, cuối năm uh, cuối năm đó đó Trong lớp tự nhiên không biết sao có phong trào hay sao Mấy bạn nam bạn gửi thư tỏ tình cho em <laughs> Cũng mấy bạn luôn chứ không phải một bạn Trong đó có ổng Dạ đúng rồi trong đó có bạn này từ đó là em mới ờ, để ý tới rồi tự nhiên mình thấy cái tên quen quen mình hay đi thu tiền mình đòi nợ rồi đó mình <laughs> à. quen xong rồi bẵng đi nguyên một cái thời gian cấp 3 thì tụi em cũng ờ, thư từ qua lại nhưng mà lâu lâu hỏi thăm thôi nhưng mà còn học chung trường không dạ không học khác trường rồi à. thì ờ, tụi em lại có những người bạn mà trung gian cuối tháng 3 bạn mới mượn một cái dịp để đi thăm người bạn đi quân sự á là bạn qua bạn đón em đi thăm chạy qua đến đó thì em nhớ là trời mưa cũng lạnh lắm ướt hết luôn cái là bạn đó mới bảo là vi ơi cho bạn mượn cái tay thì bạn kéo cái tay qua ôm bạn rồi chính à, dạ. đó, dạ. đó, đó là, là từ đó trở đi là quen chứ không có tỏ tình cũng không nói à, câu gì ờ, hết là chỉ à. vậy thôi <laughs> rồi cái hôm mà em quyết định là em vòng tay bạn này ôm chặt lấy mình đó dạ. là trong đầu em nghĩ sao giờ tí dụ đi ví dụ như em chắc ăn trăm phần trăm chưa lúc đó là em cảm giác là rất là thích bạn này rồi ừ. <laughs> coi như im lặng một sự im lặng và cái gọi là cái vòng tay đó là không không bị giật ra dạ. đúng không thì sau cái đó là đến bao lâu rồi thì mới quyết định là đám cưới dạ 6 năm chị 6, 6 năm, năm dạ. sau em có qua nhà của dạ. Vi không em có qua không, nhà tức là bạn qua nhà nhưng mà bạn chỉ kiểu là đưa đón rồi à. đi học không, rồi nhưng mà có vô gặp phụ huynh không dạ không bạn này á được hàng xóm của em đặt tên là xe buýt di động ừ. tại vì cái Đậu thời mà. dạ đúng rồi cái thời mà em đi học á là ờ, đi đi học trên sài gòn á là toàn đi xe buýt không mà ừ. cứ mỗi lần nói với ba mẹ là xin phép là con ra khi con bắt xe buýt đi học ba mẹ khỏi lo mà ừ. cái cái hàng xóm qua chơi rồi này kia nói ừ thấy nó bắt ngay đầu ngõ đó xe buýt chạy tới <laughs> tới đầu hẻm mới là đón luôn xong rồi mình con gái mà nhiều khi ừ. ai cũng nói là ừ sao quen lâu mà họ người này được người kia đồn ra đồn vô mà ờ, cứ nó hối hoài à ừ. em mới vừa nói với bạn này thì ờ, bạn này mới ờ, về nói lại với ba mẹ mình thì không ngờ là ba lúc mà qua nói chuyện chơi thôi thì ba lại mời cả cô chú gì qua y như là làm đám hỏi luôn bỏ rượu vậy dạ qua xong rồi cái ba <laughs> em cái cũng vui vẻ quá em biết sao nữa cái tự nhiên định ngày cưới luôn Ôi vậy <laughs> dạ. dạ thôi dạ. dạ, cũng vui không, nhưng mà nó nhanh quá đủ thời điểm <laughs> dạ. rồi dạ. yêu 6 năm rồi bây giờ tụi em đám cưới là tới về hôm nay nữa là bao dạ. lâu rồi Tới nay là được uh, ờ, 8 năm 8 năm, rồi dạ. có em bé chưa nè? Có dạ rồi chưa? Ủa nhưng mà bé bé là trai hay gái? Dạ con trai Mấy tuổi rồi? Dạ 7 tuổi Rồi trong 8 năm ở với nhau rồi Vậy thì bây giờ cái tật xấu của ảnh là gì? À, tật xấu của ảnh ờ, nói chung là chắc em phải tóm tắt lại thôi tóm tắt lại dạ đúng rồi cái tật xấu đầu tiên á nói chung là, là em thấy là giống như tính của anh á thì hơi gia trưởng nhưng mà bù lại á thì ảnh lại trẻ con tức là, ảnh hay suy nghĩ theo kiểu như là việc mà việc cơm nước hay là con cái này kia trong nhà là việc của phụ nữ mặc dù là lâu lâu cũng có phụ vợ nhưng mà tại vì tụi em mở tiệm á nên là đôi khi có bữa em nấu có bữa không có nấu cơm mà ăn ngoài thì cho dù là cơm nước có chuẩn bị sẵn sàng hết rồi nhưng mà nếu mà em không có hâm nóng lại hay là ví dụ như em không không bận việc em không ăn cùng một lúc á là anh sẽ không ăn anh nhịn đói luôn anh nhịn anh chờ nếu mà có vợ vợ mà bận việc á thì anh nhịn hoài nhịn hoài vậy đến lúc mà anh nhịn không nổi anh đói quá cái đầu anh quạo anh nhắn tin ừ. <laughs> anh nhắn tin anh la anh rầy Chờ Giống mà là một một bé trai lớn tuổi dạ ừ, chỉ có cái tật xấu đó thôi đúng không dạ không còn nữa <laughs> tính của anh thì hơi cả nể đối với người ngoài á người ta làm cái việc gì á mà có lỗi hay là chưa đúng á đều là có lý do của người ta hết và ừ. ảnh đều có thể ừ, biện bạch cho người ta ừ. bỏ qua cho người ta nhưng riêng đối với vợ á vợ mà làm cái gì sai cái là ảnh sẽ khó chấp nhận á đôi lúc mình là phụ nữ mình cũng hơi bị buồn. ganh tị tức là không phải là ghen ừ. nhưng mà em sẽ hơi buồn và hơi hơi cảm thấy ganh tị ừ sao lúc em làm như vậy thì anh lại trách em mà lúc người ta làm như vậy thì anh lại có thể suy nghĩ được cái hướng tốt cho người ta và cả một cái cuối cùng nữa là từ lúc mà có con á thì tụi em mới quyết định là ngưng hết tụi em ở nhà tự kinh doanh tự do ừ. bây giờ là làm thêm cả cái công việc ờ, nói chung là cũng có lao động tay chân cũng nhiều nên đâm ừ. ra là ảnh hơi cực thì chính cái cực đó đôi khi làm cho ảnh hơi um, cau có đó ừ. kiểu như là là khi mà mình chi tiêu hoặc mình làm một cái gì đó thì nó sẽ ảnh hưởng ví dụ như thay vì như công việc uh, văn phòng thì mình sẽ thoải mái hơn đó đôi khi nó cũng có là một cái áp lực cho em ừ. hai người bất đồng quan điểm ừ. trong cái cách mà hưởng thụ cuộc sống thôi chút xíu mình nói chuyện đó đi yeah. Dạ. thì bây giờ, bây giờ sẵn đây em... là em mong muốn ảnh thay đổi điều gì phải Yeah. là dạ. điều đó hay không dạ yeah, đúng rồi ờ còn em đó giờ vợ mình thật xấu gì thật xấu thì uh, tính nóng nóng vậy... tính nhưng mà có có có bộc lộ ra ngoài đúng không nhiều Thấy khi ờ, cũng nào? Ờ, thể hiện ờ, cái vẻ khó chịu ra và làm người khác cũng bị ảnh hưởng theo ví dụ chỉ là hơi xị mặt xuống thôi hơi xị mặt dạ. có đập đồ đập đạc không cũng có nhưng mà trước giờ chỉ có một một một một hai lần thôi Ôi, dạ giờ hết rồi đúng không dạ dạ ừ. dạy con á thì em thấy dạy cũng tốt nhưng mà hơi lớn tiếng à, la nhỏ rất là nhiều ừ. <laughs> cũng uh, thích uh, mua hàng online nói chung là cũng uh, chi tiêu thoải mái về cái khoản mà hay lướt facebook và thấy cái gì hay là mua <laughs> dạ đặc, đặc biệt là đồ ăn dạ cũng mua nhiều cũng ép em ăn nhưng mà em ăn sao cũng không mập mà cuối cùng là dạ em là người mập <laughs> ăn bất chấp ăn sao láng luôn dạ, dạ. dạ. À, còn gì nữa không ờ, nè vợ em thì ờ, không có chuyên diện lắm thì cũng hơi xề xòa chút em muốn vợ em sau này cũng thay đổi về ngoại hình chút xíu ừ. tại vì ờ, tụi em sống với nhau thời gian cũng rất là dài rồi tụi em cũng cần một cái gì đó nó, nó hơi mới mẻ chút dạ ừ. em muốn vợ mình thay đổi điều gì dạy con á, thì ờ, nói chung là bớt bớt lớn tiếng xíu để nói chung là em cũng sợ con nó bị ảnh hưởng bây giờ hai đứa đang ờ, đang ở trong một cái cái tình trạng là như vậy một cái thói quen nó quá lâu hai bạn đều có một cái mong muốn nó rất là đúng là bạn thì mong muốn là có một cái sự thanh xuân trong cái tình yêu như là tình tình cảm vợ chồng còn bạn thì lại muốn là mình phải tận hưởng cái cuộc sống này thì hai bạn đều có hai quan điểm rất là tích cực trong cái chuyện đó mà hai bạn phải lưu tâm về cái mong muốn của đối phương của mình ở cái điều này yeah. Dạ. cái quan điểm của vợ em em phải hưởng đi em đừng có để đến lúc mà mình có tiền mình không mua được sức khỏe của mình nữa thì trong cái việc mà em đồng ý với quan điểm của vợ thì nó kéo theo cái việc là cái điều em mong muốn là nó sẽ ừ. thành hiện thực có nghĩa là mình sẽ tìm được cái thanh xuân trong cái tình yêu của mình tự nhiên lúc đó vợ chồng cảm thấy ở ờ, nó cảm dạ, xúc đúng nó sẽ rồi. thay đổi về nhau yeah. Dạ. thời gian này tụi em phải hưởng dạ nha cưng dạ. thay đổi đi cố gắng. thay đổi dạ. đi dạ. rồi dạ. ủa rồi thằng bé đâu dạ đây đi có dẫn đứa bé theo nữa đúng dạ, không có rồi dạ. mà lên sân khấu luôn ôi oh. trai đẹp trai quá vậy vô vừa đứng nè vô vừa đây con đây nè ô có cầm cái gì đó con gửi quà tặng cho tặng cho hai bác Trời hai bác có quà luôn á hả? Để coi coi. Đâu đâu nè nè. Trời ơi. Con chúc ba, ba mẹ, mẹ mãi mãi hạnh phúc Con chúc, chúc thế giới sẽ bình an con chúc ba không mẹ còn dịch bệnh con. corona dạ. và đây là dạ, trái tim ừ. trái tim có chữ vợ chồng son con là con tên là đức anh phải không dạ. đức anh vẽ này đức anh có ghi cái bút ký của mình đức vô luôn đức anh luôn. đây mọi người đây rất là đáng yêu rồi, rồi bây giờ cái này gì đây cái này còn cái này là món quà mà ba mẹ dành tặng cho ba à, cái món quà này á là à, bé nhà của em á gọi đây là bằng chứng tức là bình thường đó là ba ha, ít khi nào thể hiện tình cảm với mẹ lắm ba ý là có thể hiện nhưng mà ba hay kiểu như là hồi xưa là mẹ của ba chứ đây là những cái tấm thiệp mà những cái gì mà ông xã viết cho em á là em có giữ lại tới bây giờ luôn thì đây là con hôm nay là con có bí mật con mang lên để làm bằng chứng để vạch tội ba à đây là ba là người của mẹ chứ dạ. là mẹ là người của ba đây, đúng không dạ. đây bà con coi ơi. nghe đây là tấm thiệp nghe I love you nè có chữ I love you I love you nè rồi happy valentine nè đó. trời ơi rồi hình nữa nè <laughs> <laughs> đây là những cái kỷ niệm yeah. à, dạ. kỷ niệm của hy dành cho vi dạ à, phải quý lắm em ơi bạn này đừng có ảo tưởng là bạn này cua bạn nghe dạ. bạn nhớ anh ơi hôm nay nhân dịp tết đến là con đến đây thì con có món quà tinh thần nào để gửi tặng cho chương trình cũng như gửi tặng cho ba mẹ không dạ có con đã chuẩn bị một bài rap một bài rap luôn trời ơi hay quá con ra đây ra đây con ngay giữa luôn và viết làm tặng cho con bài viết của hai ba viết lời cho con luôn hả rồi bắt đầu vô đây đây đây đây J O yeah yeah Hôm nay con đến nơi đây kính chúc ông bà cô bác vui lây Vợ chồng son là chương trình thật hay Làm cho gia đình con như muốn bay bay bay bay Năm mới vừa sang con kính chúc cả thế giới được nhiều hạnh phúc Corona sẽ không còn lúc nước Mọi người bình yên sung túc Hey, yo, oh Yeah. Yeah. Oh, oh yeah yeah yeah. Oh, đó yeah. cái này là bên bên rap là vậy đúng không con? Yeah. yeah. Ok. Yeah. mặt yeah. chương trình vợ chồng son, <laughs> chú Quốc Thuận uh, cảm ơn con đã mang đến một cái món quà hết sức là ý nghĩa nhân dịp đầu năm mới nha. Yeah. Chúc con học giỏi nha. Mai mốt sẽ là niềm à, tự hào của ba mẹ. À, chúc hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc nha luôn luôn dạ. vui vẻ và ừ. sống mãi bên nhau em tên là tín đặng thương tín năm nay em 29 tuổi còn công việc em hiện tại là gì dạ hiện nay em là nhà kinh doanh à. thì em kinh doanh à, mỹ phẩm thực phẩm chức năng rồi mà em tên dạ em tên là phạm châu nguyên thảo năm nay em 27 tuổi à. công việc của em hiện tại là gì Dạ, công việc trước đây của em á là làm về quản lý một cái chung cư và sau đó thì em cũng mới nghỉ việc trước Tết đây thôi để về hỗ trợ kênh nhanh cùng với ông xã em. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Tình yêu hai bạn bắt đầu từ đâu? Ngày trước em là sinh viên thôi, cũng còn nợ hà môn vài môn học mà không dám mở miệng xin tiền ba mẹ nên là đành phải là đi làm ờ, làm thêm thì coi trên mạng thì thấy ờ, công ty anh này thời đó là đang làm về cái chương trình mà tuyển busy tiệc thì em thấy là chơi làm có hai ba tiếng mà tới bảy tám trăm ngàn lận thì lúc đó em cũng rủ một em gái ruột của em ừ. để đi đến phỏng vấn cùng chứ công việc đầu tiên đi mình sợ lắm ừ. sau đó là chồng em phỏng vấn xong một hồi sau không nhận không nhận ai không, không nhận, nhận hai chị em luôn dạ tại sao vậy tiến dạ tại vì à, à, tụi em là công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực event một trong các việc đấy là cung cấp busy đi dự tiệc đấy cũng là lần đầu tiên em tuyển người xong em phỏng vấn hai chị em xong thì em thấy rằng là hai chị em nhà này là à, rất là thanh khiết em em cảm thấy là tại nhưng mà cái nghề busy thì nó khá là theo em được biết nó khá là phức tạp à, cho nên là em quyết định không nhận hai chị em à, xong rồi là từ đó em cũng không có tuyển busy cho cái cái lĩnh vực đấy luôn là, là bỏ luôn dạ không nhận hai chị em dạ. vậy thì làm sao hai người gặp nhau dạ nó còn đường dài nữa à, sau đấy trong khoảng một tháng, tháng rưỡi liên tục từ ngày em gặp à, vợ em là à, em cảm thấy đây là tình yêu sắc đánh của mình một cái người mà xinh đẹp thuần khiết em em nói suốt ngày em cứ nhảy động lên các bạn trong công ty của em là cô gái này mình mình mến mộ cô ấy quá sau sau đấy là là em em mời vợ em về làm công ty em luôn chuyện tình giữa ship và nhân viên nó bắt đầu như thế nào dạ thời điểm đó em cũng rất là quyết liệt trong việc kinh doanh của mình tại vì khởi nghiệp mà à, em rất là tỉ mỉ trong việc quản trị các công việc của công ty em có giao cho các bạn bán hàng viết bài và trong đó có vợ của em à, vợ em viết xong gửi bài viết cho em thì à, em nói rằng là bài viết của em thì chỉ đáng giá là 3 điểm thôi em chỉ xứng đáng với những việc uh, tay, tay chân. chân thôi còn ừ. đầu óc thì em không có ừ. Ồ, lúc đó em như thế nào dạ em bực bụng trời ơi mạnh luôn đừng dạ rất mạnh rất đau và rất quê mà lúc đó có đông người không em đúng đó có đông người không dạ tất cả mọi người hầu như tất cả mọi người trong công ty tức là em không thể nào lường trước được cái sự việc là em bị tắt oh, đúng không dạ dạ đúng rồi rồi em có hối hận không dạ không tại hầu như là em nhớ là tối hôm đó anh có về anh gọi cho em thì anh nói là em xin lỗi anh đi xong em cũng nói anh cũng phải xin lỗi em đi ừ. em nói là nghĩ sao anh bài viết của em á thì là đội marketing á thì nói là chị viết hay quá ừ. mới có một hai ngày thôi mà hơn một ngàn lượt ờ, xem đọc qua bài viết rồi ừ. còn <laughs> còn ông này thì ông kêu là ông ờ, mà ông nói mạnh mẽ lắm bài viết chị đó ba điểm thôi <laughs> em thì muốn nghĩ ảnh thì cũng muốn đuổi ừ. <laughs> cũng cộng hưởng ghê dạ, cộng hưởng lắm ừ. thì khoảng hai ba tháng sau thì em lại có công việc mới ở quận 7 và em tiếp tục công việc thì là một năm sau thấy cuộc gọi của anh tính à, lúc đó em còn ghi là sếp tính ừ. giờ gọi cái em cũng lưỡng lự là có nên bắt hay không ừ, ừ. <laughs> em nói trời ơi nay cha nội đi gọi làm gì đây sau <laughs> rồi em cũng nghe em nghe xong rồi cái hai người mới hẹn đi cà phê ủa vậy hả ủa? sao dạ. lãng nhách vậy lý do gì mà một năm sau em mới điện thoại cho dạ, có lý do <laughs> dạ trong giai đoạn đấy là à, em em theo đuổi vợ em hoài mà không có được à, sau đấy là em mới à, buồn quá rồi em cũng à, kiểu như là em cũng lên mạng rồi à, chat chích rồi trong đó em cũng quen một bạn nữ là tụi em à, quen với nhau được à, một năm dạ dạ đó sau một năm thì à, em em chia tay được vài tháng sau đó là em à, trong thời gian đấy cái cái nỗi niềm nhớ nhung về vợ của em hiện tại vẫn còn một ngày đẹp trời nữa là nó bung ra chị hết nổi rồi Đúng thì em em gọi điện cho vợ em trời dạ. ơi tụi em lấy nhau bao lâu rồi dạ, dạ. được khoảng 8 tháng rồi rồi về ở với nhau nó thật xấu gì nó lòi ra <laughs> vỡ mộng thì không có vài vỡ mộng ừ. chỉ là thấy bất ngờ thôi là ông xã em quá kỹ kỹ tính sạch sẽ và em có đặc biệt danh cho ông xã em là người đàn ông vô trùng Dạ. vô tình dạ sao dạ tại vì là ảnh hỏi một cái là phải rửa tay và ừ. ở trên nhà em là xung quanh nhà là phải có xà bông playboy á ừ. khắp nhà luôn làm gì xong là cũng phải rửa tay cầm điện thoại xong là phải rửa tay oh. thì mới được đụng lên má anh tại vì em chơi nhiều khi em dở em hay sờ sờ má như vậy nè ừ. ngày trước quen nhau yêu nhau thì em sờ bình thường nhưng mà ừ. sau này thì cầm điện thoại sờ rửa tay chưa ừ. vậy là em bị gọi là cái hội chứng sợ bẩn á đúng không <laughs> dạ chị cũng có biết một vài người như vậy á họ, dạ. họ sợ lắm họ nhìn đâu cũng thấy vi trùng hết đó rồi nếu vậy thì khi mà hai vợ chồng đi du lịch mà vô khách sạn thì cái nguyên tắc đầu tiên của em là sao thường ừ. à, em sẽ chọn những khách sạn mà mà nó nhìn sạch sẽ phải kiểu như nó cao cấp á ừ. để mà em em tới đó cho nó sạch sẽ ừ. rồi em cũng mang phòng chai xà bông Playboy nữa ừ. ừ. dạ. rồi à, có câu chuyện nào về những chuyến đi du lịch mà à, lỡ quên đi cái chai xà bông cách đây hồi mùng 4 Tết thôi là tụi em ờ, trước đó Tết là hai vợ chồng quyết định đi Đà Lạt chơi ừ. mà vì bút phòng cũng cận quá thì lên ờ, booking á, thì là chọn cái phòng giá em thấy cái giá đó rất là cao một triệu bảy một phòng nhìn chụp hình rất là đẹp nhưng mà khi đến nơi thì trời ơi cái phòng nhìn nó rất là bệ rạc ừ. và sau đó thì hai hai vợ chồng vào đó được một xíu thì tối ngủ thì trước khi ngủ thì chồng em có nói là em ơi cái khách sạn này dơ quá tối nay em đừng làm gì anh nha <laughs> em đứng vậy thôi không anh trời ơi trời ơi tôi chưa rửa tay ra tín ơi có thiệt không tín dạ có nghĩa là em ở cho nó mấy ngày dạ thật ra tụi em bút tới hai ngày nhưng mà vì dơ quá 3 giờ chiều ngày hôm sau là về liền không ở thêm một ngày nào nữa bỏ luôn bỏ luôn ờ. rồi còn câu chuyện nào nữa không dạ và sau đó là thêm em phát hiện thêm là ngoài à, sạch ra thì là còn thêm một cái nữa là um, rất là phải ngăn nắp ngăn nắp đến nỗi tại vì uh, bây giờ tụi em dời cái à, văn phòng của tụi em về nhà luôn rồi nhà riêng của hai người để làm công ty luôn thì là ảnh cứ đi vòng vòng ảnh cứ thấy nhân viên mà để cái đồ đó ở đâu lâu quá là ảnh lấy em dục giùm người ta luôn tính ra thì em có khi nào mà em ngứa mắt mà em ngứa tay mà em dục lộn một cái món quà kỷ niệm của một ai đó không dạ có nó cũng nặng lắm đầu tiên trước khi em kể này là em xin lỗi những cái à, người thân những bạn hữu đã ký tặng em trong cái đám cưới của em nhà hàng có chuẩn bị cho bọn em một cái khung để mà người ta ký tặng á dạ sau sau đám cưới em em em em đoán là vợ em không bao giờ đụng tới cái đó em mang em vứt luôn em vứt luôn xong cái về và vợ em hỏi cái đó đâu cái xong vợ em khóc quá trời em chỉ khóc thôi hả chứ em không có phản ứng gì sao dạ thì em khóc em cũng giải thích cho chồng em nghe à. chứ giờ bây giờ tại vì cái đó cũng đã tại vì ông xã em dục khi nào em không biết nữa chứ nếu mà em biết em cũng sẽ chạy đi em tìm để em lấy về nhưng ừ. mà còn cái nào nữa không còn <laughs> cái nào nặng đô nào nặng đô dạ, nữa và không? sau đó là thêm mới đây nữa là dục cái cuốn um, lịch để bàn mà có in hình cưới của vợ chồng lên đó luôn <laughs> xong cái em dở em em hết hồn luôn em kêu ủa cái này sao nó nằm ngoài bãi rác không em điên lên xong em về em sẽ lẳng lặng anh đang ngồi bàn làm việc em lẳng lặng em để cuốn sổ và em nhắn tin đây là lần thứ hai và muốn là lần cuối cùng anh dục những cái món đồ của chung ừ. và đây thì em sẽ liệt vào cái danh sách là không chấp nhận được ừ. dạ ừ. yeah. tính tính vợ vợ em có thật xấu gì thảo dạ à? vợ em thì à, à, từ nhỏ thì đã được đi lượm ban tennis ở đi cùng với ba để lượm ban tennis cho nên là vợ em có vóc chén cũng ờ, khỏe khoắn à, nhưng mà vợ em thì hay đau ờ, đau đau gói kiểu như là bị ờ, bị bị cái gì em nhỉ à, viêm khớp dạng thấp á cho nên là em em thì là người sống với tầm nhìn xa em nói vợ em là hãy đi tập thể dục đi và em thì đã à, tiết tiền một lần là vì mua cho vợ mấy năm tập thể dục mà vợ mới đi được có mấy ngày à tại vì <laughs> vợ em là lười tập thể dục tại vì vợ em ham ngủ nướng ừ. dạ còn một điểm nữa là không có ngăn nắp có là quần áo là trong cái tủ đồ là nó nó nó nó, nó kiểu kiểu như gần như đống rác á dạ dạ nhưng mà thật ra em em cũng ờ, quan sát bản thân là cái này là mình phải bù trừ với nhau khi quan sát được vợ em như vậy em quan sát lại em là là có thể là uh, quá khắc khe với bản thân mình hãy thả lỏng mình ra một chút ừ, dạ ừ. đó cho nó nhẹ nhàng hơn thảo em dạ. mong muốn tiến thay đổi điều gì ờ, em thấy những cái Ờ, tật xấu đó của chồng em thật ra nó cũng tốt chứ không phải là xấu gì nếu như mà mình không thay đổi được người khác thì mình cũng phải thay đổi chính mình để hòa nhập dạ để hòa nhập và thật ra là cái thay đổi đó là theo cái hướng tốt chứ không phải là hướng xấu nên thực ra là cũng không có gì là mà để... dạo này còn dục đồ nữa không dạ thì dục thì em biết là chắc sau này vẫn còn á là thói quen rồi tức là dạ, giống như nhìn cái gì bừa bộn là không chịu được nó nó nó bị sai cái quỹ đạo một cái là phải dục dạ đúng đó. rồi đó còn còn tiếng thì mong muốn thảo thay đổi điều gì nếu mà có thay đổi gì thì gì dạ thì thì chắc là em chỉ hy vọng vợ em có thể yêu thương mình nhiều hơn bằng cách là rèn luyện tập thể dục tại vì khi vợ Trời tập thể dục nhiều vợ khỏe vợ sống với em lâu hơn và chăm sóc em nhiều hơn dữ dội không Ôi dễ thương, dễ sợ Ôi. luôn á Thôi dạ. chúc cho hai vợ chồng luôn luôn vui tươi, đáng yêu, dí dợm và duyên dáng như thế này mãi mãi à, Cảm ơn anh chị Cảm ơn anh chị Em tên là Lan Tài, năm nay em 26 tuổi à.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 để Chắc chắn là sẽ được thôi đúng không dạ. em còn rất trẻ 谢谢大家。